mã rung hiệp 2 anh em húp full mã rung hiệp 2 nha còn cái mã kèo mà Tottenham với ờ, uh, tên thì cái mã kèo này anh em cũng đã biết Tottenham hiệp 1 ăn 1 không thì anh em húp được cái mã kèo Tottenham ăn hiệp 1 nè còn hiệp 2 hiệp 2 thì um, trận này nó gỡ ba điều mình cho anh em nằm full trận là Tottenham à, với uh, cho anh em nằm mã tài thì anh em tối qua nếu mà tính qua anh em cũng vẫn lãi được một mã kèo nha thì mình cho tất cả anh em xem trong cái nhóm của mình tối hôm qua mình cho tất cả anh em kèo như thế nào nha đây anh em anh em thấy tối hôm qua mình cho tất cả anh em là cái mã kèo Đại, trận đầu tiên mình cho anh em nằm Otto Villa chấp với mã kèo là 0,75 và tại trận này Otto Villa ăn với cái tỷ số là 3-0 thì anh em cũng húp cái trận Otto Villa này nha. Còn cái mã kèo um, Tottenham thì mình thấy cho anh em nằm trên mà nằm trên hiệp 1 luôn nha thì chấp 0.5 và tài mạnh tay thì anh em cũng đã húp được hai mã kèo này còn cái kèo á anh em thấy vào kèo U20 UB cái tăng chấp 0.25 thì trận UB cái tăng hôm qua thắng với cái tỷ số là 1-0 trong trong cột nha anh em thì anh em thấy hôm qua anh em đã lãi biết bao nhiêu mã kèo trong nhóm của mình rồi thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em có giải ý nữa còn anh em nào muốn vào nhóm của mình để chơi được nhiều mã kèo hơn và chơi tỷ lệ chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình á, là 0937072613 hoặc là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 50 điểm sau 26 vòng đấu trong khi đó Juventus đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 26 vòng đấu thì trong cái mùa giải 2022 2023 này Juventus đang có một cái à, phong độ không tốt cho mấy nha anh em để à, đứng tới cái hạng thứ 7 và đang cách cái vị trí thứ 6 là Atalanta tới 7 điểm lần thì giống như Juventus đang có cái phong độ không tốt từ đầu mùa giải tới bây giờ thì mình tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất của bên phía Inter Milan nha thì Inter Milan trong ba trận gần nhất thì Inter Milan để thua hai trận và để um, để thua hai trận và chỉ thắng một trận trước thằng Ly thôi thì anh em thấy còn trước đó thì um, Inter Milan đang có cái phong độ rất tốt còn bên phía Juventus thì Juventus đầu mùa giải là thất bại thôi anh em nhưng mà trong về cuối mùa giải thì Juventus đang có một cái phong độ rất tốt thì anh em thấy Juventus đang có một chuỗi thắng là 8 trận và để thua một trận và để hòa một trận thì Juventus thua trước Roma thì mình tiến vào cái phần thành tích chơi trên sân nhà của Inter Milan nha anh em Inter Milan tuy những trận gần nhất Inter Milan có một cái phong độ không tốt trong những trận đấu trên mọi đấu trường nhưng mà Inter Milan đấu trên sân nhà của mình là bất bại trong 5 trận gần nhất luôn nha anh em thì anh em thấy trong 5 trận gần nhất Inter Milan chỉ toàn thắng thắng với cái tỷ số cách biệt hoặc là tỷ số tối thiểu luôn thì anh em thấy cái phong độ chơi trên sân nhà của thằng Inter Milan rất là tốt nha thì anh em thấy trên sân nhà của Inter Milan hạ cũng toàn ông lớn không nha anh em hạ Atalanta nè hạ AC Milan nè Udinese nè Porto nè anh em và Ly thì anh em thấy trên sân nhà của Inter Milan thì Inter Milan đang chơi với cái phong độ rất tốt toàn hạ những ông lớn không nha. Còn thành tích chơi trên sân khách của thằng Juventus á, thì anh em thấy trong năm trận gần nhất khi Juventus cũng đã để thua một trận và để thắng bốn trận thì cái phong độ của hai này đang đá nếu mà tính theo cái thành tích thì rất là tốt luôn nha anh em. Thì tiếng với bọn thằng đối đầu lịch sử đối đầu của hai đội giữa ờ, Inter Milan và Juventus thì anh em thấy trong hai lần đối đầu gần nhất á, cái trận trên ờ, lượt đi lượt đi của ngoại của Serie A thì anh em thấy đấu trên sân nhà của Juventus Juventus à, thắng Inter Milan với cái tỷ số là 2-0 còn trước đó thì Inter Milan đã thắng Juventus với cái tỷ số là 4-2 nhưng mà anh trận này thì Inter Milan chơi trên sân nhà của mình thì cái phong độ của Inter Milan chơi trên sân nhà rất là khó chịu <coughs> khó chịu nha anh em mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất mà chơi trên sân nhà của Juventus nha thì cái trận đó tỷ lệ kèo nó chấp là bao nhiêu à, đây cái trận đó là hiện tại trận đó là Inter Milan chấp với mã kèo là 0,25 thì mình phân tích với anh em trận đó tại sao mà Inter Milan lại thua thì anh em thấy lịch sử trong cái trận đó cầu thủ chấn thương của bên phía Inter Milan đã chấn thương tới 7 cầu thủ thì anh em thấy lúc đó Inter Milan chấn thương tới 7 cầu thủ lần nha thì à, bởi vậy Inter Milan với cái để cái thua là cái tỷ số là 2-0 um, còn trong cái trận này mình sẽ tiến vào cái đội hình ra sân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 thì um, anh em thấy trong cái trận gần nhất của hai thằng này gặp nhau thì ờ, trên sân nhà của thằng Juve là Juve ăn với cái tỷ số là 2-0 thì đợt này là về sân nhà của Inter thì ờ, nhà cái đang đánh giá Inter sẽ ăn với cái, tỷ số cách biệt từ một bàn đến hai bàn thắng thì nhà cái mới đưa ra cái mã kèo là ờ, Inter Milan chấp 0,25 thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn nha đây, thì trong trận này mình chốt kèo cho tất cả anh em là anh em cứ nằm cái mã kèo đội chủ nhà chấp 0, không phải à, năm nha anh em chấp không 0,5 và anh em cứ vào cái mã kèo Inter Milan chấp không phải năm cho mình anh em vào mạnh tài cái đội chủ nhà còn tài xỉu 2,25 thì anh em cứ vào nhẹ nhẹ thôi anh em vào nhẹ nhẹ coi chơi giống như anh em có ba củ đi anh em vào cái thằng à, trên này hai củ anh em chừa thằng này vô anh em vô thằng này một củ tài nhẹ chơi thôi anh em còn hiệp anh em nào đam mê quýnh hiệp 1 thì hiệp 1 anh em có thể vào cái mã tài 0,75 thì hiệp 1 mình sẽ dự đoán có 1 không 1-0 cho phía Inter Milan và hiệp 2 Inter Milan sẽ ăn 1-0 nữa trả đũa là 2-0 chung cuộc nha anh em. Thì đó là cái là phần nhận định của mình về cái trận giữa Inter Milan thì anh em thấy cái thành tích mà gần nhất của Inter Milan rồi đang chơi trên sân nhà rất là rất là xuất sắc nha anh em trong 5 trận gần nhất chơi trên sân nhà toàn thắng những ông lớn thì anh em nghĩ thằng Juventus này là ông lớn hay ông nhỏ thì Juventus đến sân của Inter Milan thì Inter Milan sẽ đè bẹp à, Juventus trong cái tỷ số luôn nha anh em thì bởi vậy mình mới cho anh em nằm đội chủ nhà là Inter Milan thì đó là những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em trong cái trận giữa Inter Milan và Juventus thì anh em nào trùng máu với mình thì anh em cứ theo những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em còn anh em nào không trùng máu thì anh em có thể đánh nghịch lại những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo tỷ lệ kèo ờ, trực tiếp luôn nha anh em thì đây là cái bảng kèo mà trên trang CMD thì hiện tại mình đang chơi bên trang CMD nha anh em thì anh em thấy tỷ lệ kèo là Inter Milan chấp 0.5 nè anh em có thể vào cái mã kèo chấp 0.25 nè đó chơi trang là anh em lợi thế anh em được có phần lựa kèo như vậy nè đó anh em thấy lựa kèo 0.25 hoặc là anh em có cái lựa kèo đá đồng luôn nhưng mà anh em chờ ra sân trong vòng chừng 15 đến 20 phút anh em vào cái mã kèo Inter Milan đá đồng thì cái tỷ lệ anh em ăn chí quà nó sẽ cao hơn còn à, tài xỉu tài xỉu thì có cái mã kèo hai nữa anh em hai quà nè anh em có thể chờ ra sân trong vòng 15 20 phút thì kèo hai quà này nó sẽ tụt xuống à, ăn à, cao ăn à, đủ ăn đủ nha anh em ăn đủ thì anh em hạ vào cũng ok thực hiệp một hiệp một thì anh em cứ vào cái mã kèo đá đồng hoặc là tài xỉu tài xỉu thì anh em có thể vào kèo 0,75 nè anh em chờ ra sân chừng 5 phút thôi nó lên ăn 85 anh em vào cũng ok còn có góc nữa nè anh em góc thì um, Inter Milan đang chấp với mã kèo là hai nhưng mà cái trận này nếu mà anh em đá góc thì anh em vào cái mã tài góc cho mình thì anh em thấy tài góc 9.5 và tài góc hiệp 1 4.5 thì anh em vào hai cái mã tài góc này thì tỷ lệ anh em ăn còn cao hơn cái thằng à, nằm à, kèo chính nha anh em thì à, còn anh em thấy rồi chơi trang thì anh em lợi thế anh em được có thể chờ kèo nè anh em thấy những cái mã kèo này mình có thể chờ mình có thể lựa kèo anh chơi còn anh em chơi ở ngoài anh em chỉ có vô anh em đánh ờ, trước trận đấu một tiếng đến 2 tiếng mà nhiều khi cái tỷ lệ kèo nó đưa anh em cao hơn trong trang giống như trong trang có cái kèo nửa trái nhiều khi người ta tới gần tới giờ ra sân ta đưa anh em cái kèo không phải bảy này nè anh em cũng phải đá chứ bây giờ anh em không đá không lẽ anh em ờ, chơi ở đâu thì đó bởi vậy anh em đăng ký trang anh em muốn vào kèo nào anh em vào anh em có thể lựa giống như giống như mình thôi mình có thể lựa cái kèo đá đồng ăn năm luôn cũng được nữa mà mình gồng ra săn trong vòng 10 phút thôi cái kèo này lên ăn bảy mấy ăn tám anh em vào cũng có muộn đâu trận đấu là anh em đá bóng là anh em phải gồng anh em mới ăn được còn anh em mà đã trước thì anh em chỉ có đường lỗ lai với anh em thua đủ thôi chứ anh em không có đường mà thắng được nha thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em nên mà nên vào nhóm của mình để anh em đăng ký trang anh em chơi được mấy cái mã kèo lợi thế cho tất cả anh em anh em được cái quyền lợi thế mà anh em được quyền chọn mà ờ, mắc mới thì anh em phải chơi ở ngoài qua thầu qua cò để người ta ăn like anh em người ta còn đưa kèo kê lên cho anh em để hại anh em chết làm gì đó